Xin chào tất cả anh em thì ngày hôm nay cơ sở tôi lại tiếp tục làm cái video clip để hướng dẫn cho anh em và giới thiệu đến cho anh em một cái bộ đồ chơi tài xỉu bịp mới nhất hiện nay mà cơ sở bên tôi đang có đó chính là cái bộ đồ chơi nắp camera wifi tài xỉu Đấy, thì cái nắp camera wifi tài xỉu này nó là đồ chơi công nghệ 4.0 tiên tiến hơn so với cái nắp camera wifi bình thường thì uh, nó là đồ công nghệ 4.0 nên nó sẽ kết nối được wifi anh em ở nhà hay là bất cứ đâu mà anh em có mạng là anh em có thể xem được và anh em uh, kết hợp thêm một người nữa vô trong sòng sới anh em đi chơi Đấy, ở nhà anh em có thể xem được mặt hột ở bên trong anh em chỉ cần đưa được cái nắp này vô trong sòng sới là anh em chơi được anh em nhé đó thì à, đây nó sẽ là cái con chip và cái điện thoại để anh em có thể xem được bên trong cái à, nắp tài xỉu này nó sẽ có những bộ hột Đấy, để về tôi sẽ test cho anh em xem anh em chỉ cần cắm cái này vô là nó sẽ tự động nó kết nối anh em nhé đó anh em có thấy bàn ngũ ở bên trong không ạ đó, bây giờ tôi test luôn cho anh em này sáu sáu ba đúng không anh em anh em đánh tài hùi này đó sáu sáu một đánh tiếp tục đánh tài đúng không anh em cực kỳ chuẩn xác nhé đó chén này đánh xỉu 124 này đó 556 đánh ngũ lục tài này đó đúng không anh em tiếp tục vẫn đánh tài 236 đó anh em có nhìn thấy có nét không ạ nhìn thấy hột ở bên trong 100% luôn đó 166 khui này ba ba sáu vẫn tiếp tục đánh tài đó cực kỳ chuẩn và nét nha anh em nhé bao cho anh em 100% là thấy được bộ hột ở bên trong 233 khui này đó thì anh em xem video thì à, đây là video tôi test nhanh cho anh em để cho anh em cảm nhận Đấy. thì uh, khi mà anh em đi chơi ấy, anh em chỉ cần đưa được cái nắp này vô trong sòng sới này là anh em đã nắm chắc cái phần chiến thắng ở trong tay đó còn cái máy này thì anh em có thể nhét vào trong túi áo túi quần của anh em khi mà anh em ra sòng sới anh em mang theo và nó sẽ có một cái điện thoại nữa để cho anh em ở nhà cho anh em kết nối và anh em sẽ xem được những cái mặt hột ở bên trong và anh em sẽ báo cho người ở trong sòng sới qua một cái tai nghe nhỏ thì cái tai nghe ở đây thì tôi nãy tôi ờ, quay video tôi chưa kịp cầm ra cho anh em xem thì ờ, anh em nào mà mua muốn mua và sở hữu cái bộ đồ chơi nắp tài xỉu camera wifi này thì ờ, tôi sẽ hướng dẫn và cho anh em test thoải mái và chỉ cho anh em cách kết nối cũng như là cách chơi và cách sử dụng của cái bộ đồ chơi nắp tài xỉu camera wifi này đó thì uh, giới thiệu với anh em đây nó chính là cái bệ sạc rất là tiện lợi nhé đấy thì ở trong phòng sới anh em chỉ cần mang theo cái cục sạc dự phòng anh em cắm vô anh em đặt cái uh, nắp này lên như vậy là nó sạc điện được anh em nhé nó tiện hơn những cái uh, nắp của đời cũ là sạc bằng kim rất là dườm già cắm điện này nọ thì uh, nay cái nắp này nó cải tiến hơn là bằng cái sạc bệ Đấy, để cho anh em mang theo bất cứ ở nơi đâu anh em có thể sạc một cách đơn giản chỉ cần một cục sạc dự phòng là anh em có thể sạc được đó là anh em chơi được thì uh, vừa rồi anh em xem cái video thì tôi giới thiệu qua cho anh em về cái bộ đồ chơi nắp tài xỉu camera wifi công nghệ 4.0 này đấy thì anh em cũng tham khảo video và anh em cũng xem video rồi màn hình hiển thị thì nét 100% thấy rõ hột bao cho anh em luôn đấy thì anh em muốn sở hữu cái bộ đồ chơi này hay là muốn tư vấn thêm về cái bộ đồ chơi à, nắp tài xỉu bịp nắp camera wifi tài xỉu này thì anh em hãy liên hệ với tôi theo hai số điện thoại ở trên màn hình để anh em được tư vấn trực tiếp cũng như là anh em nào muốn test hàng trực tiếp thì anh em à, lên cơ sở bên tôi cơ sở bên tôi ở bến xe miền Tây Đấy, anh em lên bến xe miền Tây anh em cứ alo cho tôi tôi sẽ đón anh em Đấy, và test cho anh em test hàng thoải mái và hướng dẫn cho anh em cách sử dụng của bộ đồ chơi à, nắp tài xỉu camera wifi này để cho anh em có thể hiểu và biết cách chơi và biết cách sử dụng cái bộ đồ chơi này thì video ngày hôm nay tôi làm đến đây là kết thúc chào tạm biệt tất cả anh em